ở đây là đường N6 thì ờ, cách cái đường này thì ờ, ờ, trung tâm huyện Dầu Tiến cách khoảng 2 cây số ngay là ủy ban nhân huyện còn ở đây đây ra chợ thì nó khoảng một cây số thôi chưa tới cây số đầu bên kia thì mình ra ngay trung tâm vui chơi giải trí khoảng 900 m đó thì ở đây là dân cư là full nè điện cấp quan đầy đủ rồi ở đây là bây giờ nên ta xây dựng mật độ xây dựng dân cư rất là đông đó đầy đủ tiện ích cho các anh chị luôn cái trường học kế bên là có cô giáo dạy học luôn trường học cũng như là các tiện ích vui chơi giải trí đầy đủ hết Này thuận à, bên đây là có một cái à, lô đất bề ngang là 10 m 10 m rưỡi sâu là 25 m chưa có thổ cư đất thì cực kỳ vuông vức luôn đó thì à, chủ à, cũng là bên đây đều rồi sổ riêng hết nha sổ cầm tay hết đây em đi xuống tận cái đất coi đất thì tương đối là bằng phẳng sạch sẽ ha và do cũng nhu cầu là không có ở đây nữa không có quản lý được ở thành phố á cho nên là cần bán lại cái lô đất này lô đất này rào đã rào xung quanh hết rồi bây giờ mình vô là mình mua mình sợ ai lấn chiếm đất mình hay là nó lấn lấn bên giới gì, giới gì đấy ha à, tuyệt đối an toàn luôn và giá thì ờ, cũng là giá đầu tư thì còn thương lượng gặp chủ luôn nếu anh chị nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại bên dưới cho em à, cũng như là anh chị nào quan tâm thì à, hãy kết bạn zalo à, với em à, em có số điện thoại dưới và anh chị hãy đăng ký kênh youtube của em ha à, em up bên uh, facebook của em á, thì em up lên thì nó nó không được chế độ hd 1080 cho nên là nó hơi giật anh chị hãy qua cái kênh youtube mà với cái đường link em để bên dưới á xem cái kênh youtube cho nó rõ hơn về lô đất cũng như là căn nhà cái bên này ha rồi xin chào anh chị nha